Xin chào, ở trong à, video ngày hôm qua thì tôi đã hướng dẫn anh chị à, cách cài đặt cái kênh postcard của mình và cách nhận quà và được quyền đăng ký sử dụng à, miễn phí 3 tháng. Và trong video ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn anh chị đó là cách cài đặt kênh của mình và tối ưu kênh của mình làm sao cho nó chuẩn SEO để khi khách hàng họ tìm kiếm nó dễ hơn và có thể nội dung của anh chị nó hiển thị ở trên top. Và bây giờ mời chị hãy hướng mắt về mình máy tính của tôi. Và chúng ta lại truy cập vào kênh Sportcast của mình Và đường link là phạm thanh bình.com này Sạc là gạch chéo nhá POD bấm Enter Đầu tiên là chúng ta sẽ tối ưu phần uh, Podcast Info Là chúng ta có thể chỉnh sửa lại tên kênh của mình này Và chỉnh sửa một số thành phần như sau Tôi bấm vào phần Podcast Info Đầu tiên là phần uh, Podcast Title Là phần tên kênh Vì tôi không thích để chữ Podcast tôi để là kênh Phạm thanh Bình Vì khách hàng nó sợ là có thể giá luôn đó và phần Spotcard Decryption là chị có thể chỉnh sửa lại và tiếp theo là phần uh, AirWorks là cái phần về phần tối ưu hình ảnh của anh chị là anh chị đã để cái hình ảnh gọi là cái ảnh của anh chị nó hiển thị ở trên uh, cái kênh của mình ảnh avatar đấy thì để làm ảnh avatar này ta anh chị có thể làm ảnh kích thước là 1400 nhân 1400 pixel hoặc là 3000 nhân 3000 pixel thì nếu mà anh chị đã có cái tài khoản Canva rồi thì anh chị bấm vào phần Design with Canva là phần mềm Canva là một một phần mềm là chỉnh sửa ảnh miễn phí đấy là anh chị có thể xem uh, trên kênh YouTube của tôi là tôi có hướng dẫn rồi là tiếp theo anh chị uh, bấm vào phần Design with Canva cho tôi thì có rất nhiều mẫu thì tôi ghi là ảnh uh, bìa sportcard ghi là postcard này postcard bấm enter để tìm kiếm ví dụ tôi lấy cái ảnh đầu tiên này đi đây là một ảnh miễn phí rồi tôi đây ghi là đây là kênh ra kênh Sportcast Phạm Thanh Bình hiểu không Thanh Bình Postcard rồi cho kiểu chữ khác đi kiểu chữ khác tôi cho kiểu chữ là ồ đây chữ này đi cho giá giữa cần giá giữa này Đấy, cho kiểu chữ nó đậm hơn nhà này đậm hơn một chút xíu này rồi cho khoảng cách dòng nó cao hơn đúng không thì cái chữ đây tôi muốn cho nhỏ một chút xíu tôi cho cái ảnh của tôi vào nữa đó cho độ à, 150 đi Ok rồi Chỗ đây tôi để là web, tên là website đi thanh Bình.com Nó rộng ra Rồi ờ, cho kiểu chữ nó đậm hơn Kiểu chữ to hơn Rồi nuôi vào đây chút Thanh này cho trỏ vào đây Ok rồi Làm bên dưới một chút Ok Rồi bây giờ tôi cho cái ảnh vào nhé Cho cái ảnh rơi vào đây Xóa mấy cái không cần thiết này đi rồi ờ, tôi cho cái ảnh tôi vào tôi tìm cái ảnh đục nền trước làm cái phần mềm nó rất nhiều rồi thì đây một phần mềm miễn phí nhá miễn phí giờ chúng ta có thể thiết kế ảnh miễn phí ở đây đây cho ảnh này đi này tôi đã đục thục nền sẵn rồi enter xuống dưới cho nó do do giữa rồi phạm thành bị sportcast chiếc ảnh nó nằm bên dưới à, nối với một lớp này cho cái này nó lên một lớp nhé tiến một lớp đó rồi sau đó tôi bấm vào phần send to background viết ra cái ảnh này ok rồi đúng không bấm vào send to uh, background đấy như vậy là cái ảnh này đã được thiết kế xong nhé tiếp theo là phần Apple Postcard Category là cái phần uh, thư mục hoặc là anh chị đang làm chủ đề nào anh chị bấm chọn ở đây cho tôi ví dụ tôi chọn chủ đề là kinh doanh uh, marketing đây Đấy. và tôi thêm chủ đề khác là ad optional category để bấm vào thêm chủ đề tiếp theo của tôi là uh, giáo dục education này rồi ờ, chủ đề gì nữa tôi xem có chủ đề mà liên quan đến tôi đang làm công nghệ đi đó rồi phần tiếp theo đến phần ngôn ngữ là tôi, ờ, tôi chọn tiếng Việt anh chị nhé xem có tiếng Việt không đây Vietnamese đây chọn tiếng Việt phần time zone là chúng ta cài đặt là GMT cộng 7 nhé cộng 7 là tôi chọn là cộng 7 bởi vì là giờ của châu Á cộng 7 đâu đây cộng 7 uh, à, chọn uh, Bangkok này hoặc Hà Nội này Thì tôi sẽ chọn uh, à, GMT cộng 7 là Hà Nội Tác giả là tôi ghi là Phạm Thanh Bình đúng rồi là Email là chị nhập email của chị vào đây Rồi phần uh, nội dung Nội dung uh, người lớn đúng không? À đây là nội dung dành cho người trên 18 tuổi Đó Thì nếu chị đang làm nội dung uh, cho người lớn sử dụng Thì chị bấm vào phần Zip Postcard Ở cái nội dung này phù hợp Và sau đó chị bấm vào phần Save postcard Info rồi rồi của Tuấn lưu lại nhé và tôi bấm F5 lại thế nào F5 lại và và như vậy là cái ảnh bìa của tôi nằm ở trên đây rồi và phần uh, tất cả phần này là chúng ta đã tối ưu xong rồi đó là phần Spotlight Info à, như vậy là tôi hướng dẫn anh chị đó là cách uh, chúng ta thiết lập và cài đặt uh, thêm ảnh bìa này tối ưu lại cái cái kênh của anh chị cho đúng chuẩn những nội dung mà chị muốn chia sẻ thì anh chị thấy phần bài học này hay và giá trị anh chị nhớ bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm thanh Bình ở trên YouTube thì anh chị nhớ bấm vào hình quả chuông này và hãy nhớ đây bấm theo dõi các nền tảng của tôi là fanpage Phạm thanh Bình nhé Facebook cá nhân Phạm thanh Bình và TikTok Phạm thanh Bình website là phạm thanh bình.com và tôi cảm ơn chị rất nhiều chúc các chị thành công xin chào và hẹn đến chị ở trong bài học tiếp theo